cận cảnh à, khui một cây đàn à, nhập khẩu từ Hàn Quốc cho một em trai rất là giống Hàn Quốc đó đàn này là đàn DBB 510 công nghệ mới rất nhiều tính năng ưu việt hỗ trợ cho việc học đàn online nhớ em nhớ dùng tự đây không Đây, bây giờ anh Hoàng anh sẽ ờ, cắm dây điện vô thử nha Ok bây giờ Hoàng Piano sẽ đóng cái đàn này để gửi đến nhà của bạn ấy Đàn này nặng 18kg nha mọi người Rồi mời chú Lai chở đàn cho khách nha Giờ mình bán cái đàn hiệu Dynaton Đó Đó